Trước hết, chúng ta sẽ đến với phần mở rộng vốn từ. Đây là một mảng vốn từ khá xa lạ, nhưng lại thú vị với các con. Phần này các con chỉ tìm hiểu sơ qua thôi, vì sau này ở mỗi một lớp học, mỗi một bậc học các con sẽ được mở rộng hơn. Không phải chỉ ở riêng môn luyện từ và câu đâu, các con còn được học ở phần văn này hay là ở phần địa lý nữa. Hôm nay chúng mình chỉ làm quen một chút chút thôi nhé. Chúng ta cùng đến với bài thứ nhất nhé. Ở bài thứ nhất, cô sẽ giới thiệu với các con một số tên gọi của dân tộc thiểu số. Chúng ta sẽ cùng đến với phần khổ thơ của tác giả Nguyễn Đình Ảnh. Các con nghe cô đọc này. Người Tày từ khắp ngả, đi gặt lúa trồng rau, những người giấy người dao đi tìm măng hái nấm. Trong khổ thơ này, tác giả đã nhắc tới người dân tộc Tày. Đây là hình ảnh trang phục chung của người dân tộc Tày những người giấy dân tộc giấy hay dân tộc giao đây chỉ là hình ảnh tượng trưng mà các con được quan sát và biết thêm thôi một chút thôi nhé chúng mình sang tiếp phần tiếp theo ở phần thứ hai của bài 1 cô muốn giới thiệu với các con tên một số dân tộc ít người và nơi mà họ sinh sống chúng ta cùng theo dõi ở hai cột cột A giới thiệu tên của dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường, Giao, Hơ Mông. Phần thứ hai giới thiệu tên của người dân tộc Bana, Ede. Phần thứ ba giới thiệu tên của dân tộc Chăm, Khmer. Còn ở cột B thì giới thiệu vùng mà họ sinh sống ở vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ, ở miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Chúng mình cùng tìm cách để nối cho hợp lý nhé.